khẩu một khóm lúa để cho các bà con xã viên được uh, thưởng thức xem cái cây lúa của tôi ờ, chăm silic như thế nào đây. dễ này dễ là nói bộ dễ này khi mà nhổ mầm theo một cái tảng bộ bún này rất tốt dạ, rất vâng, khỏe vâng. để giữ được cái tảng lúa này cái tảng nó chắc này, cây này nó chắc là nó phải tầm độ 5 7 cân 7 cân năm bảy cân. phải năm bảy cân đấy, nặng lắm. Nặng. Nhưng mà giờ thì không Đây thể dơ. Dễ, chắc là, là, không không là, không thể dơ lên được đúng không? Đấy. Thế giờ thì một người sẽ đếm rảnh để xem là cái có cái nhánh vô hiệu nhá. Đấy. Không có một người giữ thì một người đếm đi. Em em nâng nâng lên. Em em nâng em nâng. Chị đếm, để, để, chị, đếm tay. Nâng nâng. Em nâng vào vào hai hai tay vào góc này ừ, đi. Xuống dưới đi. Đấy. Thế sau đây chúng tôi nuôi xuống một tí nữa được. Chị sau đây chúng tôi sẽ đếm ừ, cầm nòng nóng ra hai tay cho cầm nòng nhá đếm đếm dành cho bà con xem nhé ừ. ống kính quay vào đây đi đây đây để chú đếm luôn phải quay phải quay như thế này đấy được được, được. được cứ, đếm, cứ đếm cứ đếm đây quay thế này mới được một này to to thôi kìa hai đếm to không không không được không được không được không được không được đây cứ cứ, cứ bỏ ra bỏ ra cứ, cứ bỏ, bỏ ra xong rồi cứ bỏ tay một tay người thôi thì nó mới dễ vâng không không cần để cũng nặng lắm nặng lắm ấy cũng nặng một rảnh này hai rảnh này ba rảnh này bốn này năm này sáu này bảy này tám này chín này hỗ trợ đi 10 này 10 hỗ trợ đi 11 này 12, 12 13 này 14 15 này 16 16 này 17 18 18 18 rảnh 18 rảnh 18 rảnh vâng đều ở đây này. ở đây thì à, thưa bà là bà thấy ra cái à, tỷ lệ bông nó có đồng đều tôi đều. À, cấy thì tôi cũng cấy mỗi một khóm là hai rảnh đến 3 rảnh là cùng vâng thế mà bây giờ nó đẻ ra 17 rảnh 18 rảnh 18 rảnh vâng vâng thì bà thấy là cái tỷ lệ đẻ nhanh đây thế nào thì tôi cũng thấy là tỷ lệ để rành nhánh là cũng tương đối đều ờ, đẹp em ờ, xin em tư em ờ, cho biết em từ em cho biết là cái tỷ lệ mẩy trên bông như nào cái tỷ lệ mẩy trên bông như nào em đánh giá tỷ lệ mẩy bông hạt mẩy em cầm đừng nằm gãy cái đũa bông, bông hạt mẩy nó chắc đều nó không có hạt nếp đây thì các bạn này để bông lúa trên tay này trên bông lúa gần như không có hạt nếp cho đến tận tận cục tuận cuối cùng dưới tận cuối cùng hạt cuối cùng vẫn còn vẫn còn chắc vâng, vâng ạ vâng ạ vẫn vẫn mẩy như thế này đến tận cổ chén luôn dạ. đây các bạn này đẹp lắm đây nhé đấy, đây lúc nào mẩy cắt hết lúc nào cắt thì mới vâng. viên vâng. vâng đấy và em nhận xét về cái lá lúa này như nào ông đồng chí ờ, phó giám đốc hợp tác xã đây là ờ, cái lá đồng lá đồng vâng, thì nó quyết định cái năng suất của cái cái, cái hạt. vụ lúa vì cái hạt nếu lá đồng khỏe thì hạt mới bông mới mẩy được và cái cái sâu bệnh nó ít ừ. là hay không là do cái nhìn cái lá đồng thì biết lá đồng trong và tươi cứng như vậy thì chắc chắn là sâu bệnh nó ít không chỉ một lá đồng mà trên à, đây đều cả các lá đồng đồng đều đều, đều như vậy đều như vậy là là là lúa năm nay mà không thấy có sâu bệnh như này thì là là cực kỳ là chuẩn vâng đây như đá này thì không có một vết không, có một như cái... bên này là, không thấy cái không có một tí vết gì các bạn bây giờ thế so sánh luôn với cái ruộng bên cạnh vâng. mà mình à, không dùng phân xịt ở đây hả đấy đúng à, bên hàng xóm đây này ngay cạnh uh, đây. bên cạnh vâng, bốn đây. là một ruộng một ruộng không dùng phân nhà hàng xóm không dùng phân xịt theo đúng cái quy trình bón của họ nhưng họ dùng phân thường ngoài thị trường còn riêng về thuốc sâu thì cũng phun đều đặt như nhau cả nhưng vì mà là, đây thì lại là sâu vì là chúng tôi phun thuốc ừ, bằng máy bay à, cả một bay. vùng như nhau cả dạ. nhưng ờ, ruộng và hai ruộng hai bờ à, khác nhau cách chăm sóc gần như vâng. là về cách chăm sóc là như nhau ra. nhưng bỏ phân hai bên cái là khác, không, nhau. khác nhau bên này là bỏ sinic và bên này là bỏ phân thường vâng. thì cho một cái ruộng lúa là lá là bạc hết này lá bạc sau quấn lá này rồi ờ, cũng không ờ, không được trong này các cái lá đồng là là, quả là, của nó cũng không trái được không không không được tốt lá đồng là bị cuốn lá vì vậy thì là là các cái vâng. cả trên cả um, cả cái cả một ruộng đúng không cả một ruộng cả một ruộng là bị ờ, lá đồng bị sâu hết dạ. em là lê thị bố bên này là bà Trần Thị Hoan phải họ Trần rồi đúng bà Hoan đây là bà Hoan Kiên không phải họ Trần họ Trần cần con vâng, <coughs> vâng thưa bà Lê Thị Bốn thì ở cái ruộng lúa bên này thì vâng ạ. tức là ở đây hai giống như nhau phải không ạ vâng hai, hai giống nhưng không hai hai giống đây là do quy hoạch của hợp tác xã hợp tác xã thì năm nay hợp tác xã Phú Mỹ có cái quy hoạch vùng 30 ha do công ty giống cây trong Hà Nội à, đầu tư và tổ chức à, à, đầu tư cho 50% cái, cái, cái giống J02 và phân J02 đấy theo cái nghị ờ, quyết 2 năm của thành phố Hà Nội vì vậy là là hợp tác xã Phú Mỹ có triển khai cái giống J02 này theo cái vùng lúa xuất khẩu chất lượng hàng hóa vì vậy thì là triển khai cho bà con đồng loạt tức là cùng cấy cùng giống như nhau và, phân bón cấp một nửa tức là 50% cho nhà nước hai nữa là về cái, cái phun thuốc sâu thuốc sâu cũng được cấp 50% và chúng tôi tổ chức phun ờ, đồng loạt bằng máy bay à. cả cánh đồng cả giống nhau cánh hết đồng ba mươi h này là phun máy bay cả <laughs> tức là Theo trên cả cánh đồng 30 cánh đồng này, phun thuốc bằng máy bay và phun thuốc như nhau phun thuốc như nhau nhưng còn nhưng mà... nửa cái phần ờ, phân phân bón thì các hộ tự túc thì chỗ chị bốn là chị dùng phân Sinic còn vâng. bên này họ dùng phân khác phân, phân thường thường, phân thường thì vậy cho... là, là cho cái cái kết quả như này là chúng ta tự thấy vâng, và theo tôi thì là sẽ khuyên cáo bà con nông dân phú mỹ là một cái hợp tác xã lớn của lúa của miền ninh năm tới sẽ phát triển cái phân xinic nhiều hơn và sẽ đại trà đồng loạt hơn vâng. để đem cái kết quả như thế này cho bà con và cái chất lượng lúa và báo cáo là chúng tôi đang làm cái tức là gửi à, về cho trung tâm một cái mẫu xét nghiệm về lúa để chuẩn xuất khẩu cho các cái doanh nghiệp và thu mua xuất khẩu thì họ đang xét nghiệm như này thì chúng tôi rất hài lòng với cái, cái, cái cách chăm bón của chị bố vâng. là sẽ rất tốt sau này sẽ có thể là sẽ sẽ được các nhà doanh nghiệp để ý đến và sẽ thu mua giống này cho bà con đạt cái, cái năng suất và đạt được cái, thu nhập cho con nông dân. Vâng. nhà tôi mất mùa không Xin cảm ơn ông. Vâng, và ừ, hôm nay ngày âm lịch là ngày hôm nay là ngày mùng 2 mùng 2 tháng 4 dư. Vâng. Ngày mùng 2 tháng 4 dư năm 2020 và ngày dương lịch là ngày 24 24 tháng 5 tháng 5 năm 2020 và trên hai thửa ruộng đối chứng là một bên là dùng phân bón silic phân phát của nhà bà lên bốn đây ạ dạ, đấy và bên này là của nhà bà Trần, Trần Thị Hoan. Hoan. Trần Thị Hoan thì chúng ta thấy là nó khác biệt một trời ở đây những cái lá nó đứng sừng như thế này lá nó đứng sừng nó không mà cùng phun thuốc sâu đúng không cùng dạ. phun thuốc sâu cùng chỉ khác phân bón thôi thuốc sâu phun vâng. Ờ, cùng, cùng mà cùng máy bay phun cùng máy bay phun đấy nhưng ở bên này thì không có để hiện sâu bệnh và ở bên này thì sâu bệnh kiếng như thế này thì thưa ông đánh giá là nó chiếm vào bao nhiêu phần trăm ạ? 80 phần trăm 80 phần trăm số bệnh, số bạc lá Và ở bên này thì thưa ông là ông đánh giá về cái trong giai đoạn này lúa đang đỏ ngọn Nhưng mà cái tỷ lệ chín ở đây có đồng đều không? Tỷ lệ chín theo tôi thì cái ờ, trong chi này thì nó rất đồng đều Vì đây, ờ, đây nhìn, nó chín đều trên bông Nhìn từ đầu đến ừ. Ờ, đến cuống của cái lúa này là là đều, chín đều chín Kể đều cả hạt cuối cùng của cái ré này vẫn bảy hạt Vẫn bảy thế nhưng mà bên này bên này thì vé xanh thì là gì bên này có đại mình có khi mình đồng để nó lên chụp đến này bên này thì vé ừ, sẽ nhỏ hơn đây. đây mình so sánh vé luôn vé nhỏ hơn vì là trước hết là mình đã đồng mà khóm chỉ được 14 đây đây đây là núi cấp sĩ đi em đến được 14 đây là là bên bà Hoa lá đồng thì và bị sau quần áo và bị bạc lá và cái rẽ này nó chín không đều rẽ sẽ chín không đều vâng. hai, hai, độ dài ngắn thì cũng hai bông hai bông, hai bông, hai bông khác nhau vâng. và đây những cái hạt cuối của ấy đấy là còn nếp này tỷ lệ nếp nhiều nét nhiều đúng không nét hạt nếp này vâng. ngay cả trên ngọn của các cái, cái dương cũng nếp ông xem là như cái cái cái này nó dài hơn hay sao dài hơn một chút dài hơn một tí nhưng chủ yếu cả về cái độ độ vàng nó vẫn vàng bởi dày xin xít nhỉ dày kẽ thì cái lúa ờ, di không hai này thì vẫn là, là dày kẽ hôm cái đây mình có thể nhổ một con lúa lên để đối chứng luôn nhỉ có thể đi con lúa kia đâu chị con lúa kia cái đâu đâu đâu đồng đồng chí nhổ dùng một con lúa lên đấy tôi sẽ nhổ một một con mất kỳ quay quay đây xuống chứ đổ hay một khó đây khó nhổ đây đây một khóm bất kỳ này thì cái rễ trước hết là ta đánh ra cái rễ là rễ nó bé hơn cái rễ bên này bên này thì nhỏ dễ hơn vì vâng. nó không khỏe bộ rễ nó không khỏe bằng Đúng rồi. bằng cái phần này nên nó sẽ nên ít bấu ít đất hơn Đúng rồi. và đồng chí đếm đi ạ thứ hai nữa là cái cái rễ e, tôi đếm rễ này Vâng. Một. Quay quay quay quay vào máy. hai này. Quay quay quay đi. Hai này. Ba. Ba này. Bốn. Bốn này. Năm, năm này. Sáu này. Bảy này. Tám này. Chín này. Mười này. Mười một này. Mười hai này. Có mười hai rảnh. Có mười hai gì ạ? Mười hai rảnh. Trong khi đó lại có những cái rảnh nó còn rất ngắn tức là tức là là, là cây này gần như kiểu là cây cây cây chưa được ờ, sinh trưởng đều đều dạ nó không đều. đều mà trên cây này sâu bệnh rất nhiều nhỏ rất, nhỏ, nhỏ. Ờ, rất nhỏ. ngắn chỉ bằng một cái dương của cái chỉ bằng một nhánh của cái bên kia thôi đây chỉ có ít bông và ná thì rất như là tước các cái bộ ná là bị kém lá nó tướp hết rồi đây này sâu bệnh hết các bạn chính vì cái ná này tước thì cái cái cái, cái, ờ, cái núa này thì sẽ bị nép nhiều đây. như này như này những cái rễ gốc là nép đây này ná bị sâu bệnh hết này các bạn này chỉ được có mấy ờ, bông chính thôi được mấy bông chính và trong khi đó các cái cuống cuống bông cũng bị nép thì dạ, giờ em cầm hai tay hay cây em đưa lên đây thưa các bạn là đây một cây phân bón dùng phân bón Silic cầm dưới cầm dưới cầm dưới cầm dưới đây đây đây là cây này dùng phân bón Silic à? và đây là cây dùng phân bón thường đây thế các bạn ờ, có thể so sánh đây Thế các bác có thể so sánh cầm song song vào với nhau đây đây. Nâng cao thì hơi lặng. Nâng, nâng. Đây, đây một cây là bón silic một cây bón thường vâng thì cho thấy rằng ở bên này là 18 bông 18 bông 12 bông nhưng mà cái khóm này nhiều dễ đấy, đấy em cầm khóm đấy chỉ cầm một đấy trái của nó cũng nặng hơn đây nhá các bạn này, này. đây dễ hơn nhiều hơn này em dơ cao cùng như chị đi dễ nhiều hơn này bông nhiều hơn bên này rảnh rảnh thì 18 rảnh bên còn bên này, này có 12 rảnh mà bên bông ngắn hơn bông ngắn mà bên này chín đồng đều này và bên này Thưa bà Lê Thị Bốn thì bà đánh giá là cái lúa này khoảng tầm nào thì được ừ, thu hoạch ạ? Tôi lúa ờ, này hôm nay là mồng 2 thì tầm độ mồng 10 này nhà tôi được thu hoạch. Ừ, mồng 10 thu hoạch. Thế nhưng mà tuần nữa vâng, thưa à. ông vâng ông phó giám đốc hợp tác xã Phú Mỹ thì ông đánh giá là cái lúa của nhà bà Hoan bên này thì sẽ có được thu sớm không ạ? Bà Hoan thì theo nhìn đây thì nếu như mà về cái đánh giá của tôi thì của nhà bà Hoan này vẫn còn rất nhiều hạt nếp cũng chưa chưa chưa đóng hết. Hai nữa là cây nhưng cây thì lại lại màu lại vàng hơn rồi vàng cây vàng hơn đây bên này, này cây xanh hơn các bác nhé như vậy là cây, cây này là sẽ với cây nhanh giảm kiểu tái không các chị nhanh. để ý nhé các chị để ý một chút này tái nhanh hơn. nếu mà cái gốc cây Và mà nó đen như thế kia kìa bọn em khi em em làm thì em biết nếu bị bọ dày cái đấy là bị đầu tiên cái gốc mà đen nó ẩm ẩm kia kìa đấy còn cái gốc này là nó trắng thì bọ dày còn lâu nó đã đến đây cái gốc của nó trắng như thế này vâng đấy ờ, trắng từ, từ gốc trắng từ, từ dưới nó trắng lên đấy đến nơi đấy đấy thì cái vâng. gốc nó trắng như thế này cây núa nó xanh gốc trắng gốc thì trắng sạch như này mà lá thì vẫn xanh lá nguyên xanh mà bông thì đã chín rồi thì chắc chắn là, là cây xanh khỏe. nhưng mà bông chín đó cái khối lượng hạt hạt chín đấy rất là khỏe thế thì vâng, vâng thưa ông vào ờ, giám đốc và thực giả phú mỹ thì qua đây ông có muốn nhắn gửi gì với bà con ở phú mỹ ạ với bà ờ, con của Mỹ và với cái đồng lúa của các nhà của Mỹ một cái đồng lúa rất rộng như vậy thì chúng tôi rất mong muốn bà con sẽ áp dụng khoa học thứ nhất về các cái cách chăm bón theo đúng cách khoa học thứ hai là về chọn cái sản phẩm phân bón như phân bón Sinic như thế này để có những ờ, mùa tiếp theo đồng đều được như của bà bốn thì chắc chắn năng suất sẽ tốt hơn và cái thu nhập cho nông nghiệp sẽ cao hơn đạt được cái an toàn về môi trường cho mọi người về môi trường một về thứ hai là về khi chắc chắn là tôi nghĩ là là là không phải phun nhiều thuốc sâu thì là rất tốt cho kể cả về cái chất lượng của cái hạt lúa nó không có cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và không có cái hóa chất nhiều thì là đấy là một cái mà, mà rất tốt cho sức khỏe lúa trắng vâng à, vâng thưa bà lê thị bốn là bà uh, có dự đoán là cái sào lúa này nó sẽ được khoảng bao nhiêu tạ nếu theo như Với... tôi 3 à, năm nay là tôi chăm sóc cây trồng thì tôi nghĩ là ruộng lúa của tôi đây là không kém gì là phải được ừ, trên hai tạ một sào. Trên hai tạ. Mà đây dạ. là giống lúa Nhật. Lúa Nhật đây nhà tôi cũng xác định là như thế. Vâng. Vâng. Trên hai tạ một sào. Mỗi năm thì bà có cấy lúa Nhật không ạ? Không ạ. Vâng. Nhưng vâng. tôi cấy các giống khác thì tôi thu hoạch cái ruộng này nhà tôi vẫn cứ đạt yêu cầu. Vâng. Ừ. Bạn đã làm được 3 năm nay rồi dùng phân silic rồi hả? Tôi làm là 3 năm nay rồi. Vâng ạ. Ừ, bà có thể cho biết ờ, họ tên cũng như địa chỉ và số điện thoại để nếu các bạn ờ, muốn ờ, mua giống lúa Nhật chẳng hạn. Vâng ạ. Hoặc là muốn tư vấn về phân bón thì sẽ liên hệ với địa chỉ như nào? Bà nói vâng. họ tên đi ạ. Vâng, tôi là Lê Thị Bốn. Địa, địa chỉ? Tôi ở xóm Nam, địa chỉ tôi là Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội. Vâng ạ. Mà chị số điện thoại của bác. có số điện thoại không? Số điện thoại của tôi là ừ. 03 678 461772. Vâng. Vâng. ạ. Các bạn ơi, chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của bà Lê Thị Bốn ở đây để nếu những bạn nào muốn mua giống lúa Nhật hoặc là muốn tư vấn về chăm sóc lúa Nhật trong <clears throat> vụ mùa tới thì các bạn hãy liên hệ với số máy của bà Lê Thị Bốn nhé. Và chúng tôi là những người làm chương trình thì ờ, cũng ờ, xin kính chúc bà con hợp tác xã Phú Mỹ một vụ chiêm năm 2020 à, ờ, thắng lợi hoàn toàn thắng lợi tuyệt đối và bước sang một vụ mùa để làm chăm sóc lúa tốt hơn nữa và mong rằng hợp tác xã luôn kề vai sát cánh với bà con để đưa những giống phân những phân tốt những giống tốt cũng như là về kỹ thuật chăm sóc rồi như là phun thuốc sâu và bằng cái hệ thống máy bay, bay thì à, đây là một cái công nghệ rất là mới và rất là tiên tiến thì à, cũng à, xin được kính chúc cho hợp tác xã ta luôn vững mạnh và mang những cái tân tiến nhất đến với bà con ừ, không chỉ ở Phú Mỹ mà trong toàn xã để người dân được sử dụng rộng rãi và cũng là đảm bảo cái vệ sinh an toàn môi trường đây là một cái chính sách mà là một cái đường chủ trương của đảng và nhà nước đưa ra và chúng tôi mong muốn các bạn hãy uh,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 à tạm biệt các bạn chị và... nhớ mang sân phân uh, ờ, xích về cho bọn em nhé <laughs>